hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày dỗ tổ trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước khi hai đứa cầm tay đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm khi chúng ta cầm tay mọi người đất nước vẹn tròn to lớn mai này con ta lớn lên con sẽ mang đất nước đi xa đến những tháng ngày mơ mộng Em ơi, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó, san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi vọng phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn chống mái, Gót ngựa của thánh gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại 99 con voi góp mình dựng đất tổ hùng vương Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm Người học trò nghèo giúp cho đất nước mình núi bút non nghiêng Con cắp con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh Những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi chẳng mang một dáng hình một ao ước một lối sống cha ông ôi đất nước sau bốn ngàn năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta em ơi em hãy nhìn rất xa vào bốn ngàn năm đất nước năm tháng nào cũng người người lớp lớp con gái con trai bằng tuổi chúng ta cần cù làm lụng. Khi có giặc người con trai ra trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con, ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Nhiều người đã trở thành anh hùng, nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ. Nhưng em biết không, có biết bao người con gái con trai trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng họ truyền lửa cho mỗi nhà từ hòn than qua con cúi họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói họ gánh theo tên xã tên làng trong mỗi chuyến di dân họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái có giặc ngoại xâm thì chống ngoại xâm có nội thù thì vùng lên đánh bại để đất nước này là đất nước nhân dân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 Trích đoạn trong tập Mặt đường khát vọng năm 1974